Glory. câu tung hô ca ngợi tình chúa luôn yêu thương nhân gian muôn đời muôn thuở ôi yêu thương con vô bờ tình yêu chân chưa xua ta đi bao nhiêu lỗi lầm vây vây